hôn lăng đô tiêu niềm đau trời tối mây đen đêm đêm chẳng ngủ đâu mong nhạc buồn chân trùng chạy lên khuôn cát dài sầu hận sao còn mãi ôi ca nhân có yêu không ta mơ lập biển đông muôn phương tôi lối gió người làm người buồn vì mơ cao ước dài lên ngọn mãi ta ta không ngoan người đâu yêu em mất say lâu mến anh ra cùng mắt thôi ngừng rơi à, thiền pháp chạy lên cuốn tóc dài sầu hận lên còn mãi ôi tha nhân có yêu không ta mơ lấp biển đông muôn thương tôi nỗi xót người làm người buồn vì mơ cao ước dài lừa đùa lên ngọn mãi ta ta không oán người đâu yêu em mắt xanh đâu mến anh ra cùng hồng lời hát cho anh hai mươi năm lửa khói lời hát cho em nước mắt thôi ngừng rơi